Futapalin wayshuqmapu, inchik muleyin feychi wayshuqmapu, muley Akui pikumche feichi maloku sealu wayshuqmapu, meleyan tutawi che lel funmeo. feymeu puchi alumapu pikumche. Pataka elupaytipupikunchik, pataqa quechumaruchapeno, feymeunha feyñiquexueuantun meutawan Nikuse mari Epumarikuse feitawi. Mari kamari pikumche. Fei meunga kuse kuseñi plata puengen. Kawelu kafinuchi ripa. Itokumtawi. anule itipu somoche wirinmeu. Maichui fungnulalu. Kapu waisu somoche maichialu funnul. Feimeu kutheingan talun talun ngay winyo kinya wentru futa tupuy tifungul ito epen tufuy wirinmeo feimeo tawirari tufiñi femgen waistuftoro pi meo feimeo etufentui ñiwiño tipicumche nufemgei loncomeo mekeñi lonco tonengan aluima lonco tuyengu feichuela ngay bị cung wi ngay pikum chayam. Wingur tu yengai mapumel tufini femgen wai suftoro pinyai. Femel weungai pu pikum chayam. Cheuta wewafu yeimeu ta wa phu ta wesaki pu pikumche pipu waisuche. Femel weungai pu pikum chayam. Cheuta wewafe yeimeu ta wa phu ta wesaki pu pikumche People were Guaysuche.